Bye. chuyện cũ ấy quá lâu rồi mà sao em vẫn còn buồn còn nước mắt quen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng u buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tôi phải chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vẫn vương thật lòng anh hiểu rõ vết thương em ghim thật sâu đã khiến tim u sầu Vậy giờ anh học cách để yêu một người tốt. chuyện cũ ấy quá lâu rồi mà sao em vẫn còn buồn còn nước mắt quen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng u buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương thật lòng anh yêu gió, vết thương em ghim thật sâu đã khiến tim u sầu rồi giờ anh học cách để yêu một người tôn thương tình yêu ai chẳng muốn nhớ bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vẫn vương thật lòng anh hiểu rõ vết thương em nghiêm thật sâu đã khiến học cách để yêu một người tốt hơn vậy giờ anh học cách để yêu một người tôn thương